Chào các bác nhá Shop online Tân Ánh Xin chào toàn thể anh em Shop đến từ nhà Nam Tân Yên Bắc Giang Với các đầu số điện thoại nhá bốn số điện thoại cho ba đầu số Viettel, Vina và Mobi Các bác có nhu cầu mua hàng à, Cần alo tư vấn à, Cần hỏi về chế độ à, bảo hành Hình thức mua hàng Các bác cứ liên hệ trực tiếp với các số điện thoại của shop nhá Các bác gọi không được thì các bác yên tâm đợi Shop sẽ gọi lại nhá Shop thì cung cấp đủ các mặt hàng về loa mồi loa bẫy loa điều khiển từ xa và các phụ kiện cho anh em à, đam mê săn bẫy nhá hôm nay à, shop xin giới thiệu với lại các bác cái à, bộ giò bẫy cu gáy nhá bộ giò bẫy cu gáy đây đây là hoàn thiện cái bộ giò bẫy cu gáy các bác nhá bộ này ấy, về cấu hình của nó nó là cáp xe nhá cáp xe này chân đồng này dây dù liên kết giữa các chân là dây dù siêu bền nhé các bác nhé dây dù siêu bền bộ này thì có 10 chân nhá 10 chân các bác nhá à, bộ giò bẫy cô gái này bên shop cung cấp ra thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhá giò này là giò làm theo kiểu manai hình chữ C anh em mới hay gọi cái giò này là giò kiểu manai nhá thế còn kiểu giò thái thì chất liệu nó bằng cước và nó sẽ cái dây này nó sẽ ngắn hơn như này nhá đấy thì đây là cái bộ giò cô gái hoàn thiện 10 chân tôi sẽ cho các bác à, xem à, một cái chân chi tiết đây chân chi tiết tôi tháo ra đây nhá à, cái loại này thì là dây dù siêu bền này à, hai đầu nhá hai đầu đều có à, để dây thừa ra để các bác cột nhá đây đây là một đầu này đây một đầu giò này đây còn một đầu nữa bên này nhá đầu nữa bên này đây các bác này đầu nữa là đầu bên này à, cũng có dây dù thừa dài ra để các bác cột nhé các bác buộc nhé Đấy. rồi đây nhá mời các bác xem ờ, chi tiết cái ờ, chân giò này nhá đây chân giò đây chân giò này ấy, là chất liệu bằng đồng này chất liệu bằng đồng các bác nhá chất liệu bằng đồng này đây được quay sát để cho các bác xem dễ Đó. chất liệu bằng đồng à, dây cáp này này là dây cáp xe và cái chân đồng này được đánh theo kiểu mũi mác có mài nhọn để cho nó dễ cắm thế còn cái phần liên kết nhá các bác nhìn này phần liên kết giữa cái dây cáp này, này với lại cái chân này thì nó liên kết bằng một cái lỗ khoan một lỗ khoan này nhá, đây, khoan vào đây cái dây cáp này là ép thẳng theo cái chiều này và xuyên qua cái lỗ khoan này và cái đầu cáp bên này thì sẽ gập lại phía này gập lại phía này và sẽ được quấn bằng cái dây chủ dây dây chỉ dù siêu bền màu đen này này chỉ dùng xi màu đen này quấn nó vào xong nhỏ keo 502 là đảm bảo là nó độ chặt độ rất là tốt nhá đấy cái liên kết này rất là chặt không bao giờ đứt cái dây cáp này khỏi cái ờ, không bao giờ bị tuột cái liên kết giữa dây cáp này, này và cái chân này nhá đấy, không bao giờ tuột cái đây là sợi cáp xe này cáp này cáp xe các bác nhá à, cáp xe phía cuối cáp là có dù siêu bền dù siêu bền màu ngụy trang màu tối màu này màu sậm lá cây khô đấy nhá có dây dù này và phía cuối này nhá phía cuối này là có khuyên đồng đấy khuyên đồng này các bác này cái khuyên đồng này rất chi là nhỏ hàng này là hàng rất là tinh xảo đây cái này là khuyên đồng này hàn theo kiểu cái công nghệ là công nghệ hàn bạc các bác nhá công nghệ hàn bạc đấy. cái giò này thì anh em gọi là cái giò búng độ nhạy nó rất là cao rất là tốt đánh rất là hiệu quả nhá đây giò cu gáy ờ, loại siêu bền đây cái hàng này là bảo hành cho các bác là 6 tháng nhá bảo hành cho các bác 6 tháng với cái bộ giò cung gáy này À, đây dây liên kết thì được ờ, thắt rất là chặt chẽ Đấy. À, các bác để ý này chân đồng cáp xe làm theo kiểu malai làm theo kiểu giò malai nhá Đấy. thế còn một cái kiểu giò thái nữa thì để giò thái chất liệu nó bằng cước để hôm khác ờ, shop sẽ giới thiệu cho các bác nhá đỏ thái thì nó cong như thế này đoạn lên cắt ngắn hơn nó cong hơn trên đây là giò gọi là chữ C hay là giò kiểu manai nhé các bác nhé à, các bác à, đang theo dõi clip trên kênh YouTube của shop các bác vui lòng à, ấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ kênh và bấm vào cái nút uh, chuông thông báo bên cạnh để các bác uh, cập nhật được những cái video mới nhất mà shop giới thiệu các sản phẩm uh, mới gửi tới cho các bác nhé thế còn các bác à, mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại các đầu số của shop nhé các đầu số Viettel Vina Mobi các bác liên hệ trực tiếp các đầu số cho của shop nhé. à, hình thức bán hàng thì vẫn là COD COD thanh toán khi đã nhận hàng kiểm tra Đấy, thanh toán khi đã kiểm tra và nhận hàng rồi thì mới thanh toán nhé không cần phải đặt cọc trước các bác chỉ cần cho họ tên địa chỉ là shop sẽ ship COD qua đường bưu điện cho các bác bộ giò cô gái chân đồng cáp xe hàng siêu bền cái hàng này là hàng à, bảo hành cho các bác là 6 tháng nhá 6 tháng không đứt dù không đứt cáp à, bảo hành 6 tháng à, một bộ bù một bộ tại vì lúc này là trong vòng 6 tháng sử dụng nó có hư hỏng ấy thì shop bảo hành là shop sẽ bù bộ khác chứ không có cần phải đổi lại nhá các bác nhá đấy các bác lưu ý bảo hành 6 tháng một bù một nhá giò cu gáy loại dù siêu bền giò ma nha các bác nhá giò kiểu ma à, mong nhận được sự ủng hộ của các bác dành nhiều hơn nữa cho shop Tân Ánh nhá xin cảm ơn các bác à, mong được giao lưu với anh em toàn quốc nhá xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau